Xin chào mọi người, hôm nay mình và mọi người cùng nhau may chiếc áo sơ mi nam cực tay này nhé Đầu tiên mình sẽ vẽ thân trước lên giấy dập Với vòng cổ mình sẽ vẽ với kích thước như sau Vào cổ thì sẽ bằng hai vòng cổ chia 10 trừ 0,7 Hạ cổ thì bằng hai vòng cổ chia 10 trừ 1,7 Từ hai điểm mình vừa mới lấy được Mình sẽ vẽ thành hình chữ nhật từ chiều dài của đường hạ cổ, mình sẽ chia thành 3 phần bằng nhau, sau đó sẽ kẻ một đường chéo như trong hình mình đang làm và dùng thước tròn để đánh cong vòng cổ cho vòng cổ mềm mại hơn sẽ vẽ rộng vai rộng vai bằng thân trước số đo hai vai chia hai hạ vai bằng ngực chia cho 20 rộng ngực trước vẽ bằng trục giữa thân trước đo vào bằng ngực chia 4 cộng 1 trên đường rộng ngực đánh dấu thêm một điểm bằng hai ngực chia 10 trừ 1 sau đó giữ vuông góc với đường một đường với điểm này đường vuông góc vừa dựng sẽ là đường để đánh cong vòng nách mình tiếp tục kéo dài phần thân trước theo công thức bằng dài áo trừ 2,5 Tương tự như vậy, mình vẽ thân sau hạ vai xuống 1cm đánh cong đường rộng ngực bằng ngực chia 4 cộng 1,3 cũng trên đường này lấy một điểm bằng hai ngực chia 10 chứ 0,7 làm đường đánh cong vòng nách. Chiều dài thân áo sau bằng dài thân trước trừ 3,3. mình tiến hành cắt rời dập ra tiếp đến là phần cầu vai cầu vai bằng dài bằng vai chia hai ở đây mình vẽ đối xứng cả hai bên nếu bạn nào có thể vẽ thì chỉ cần vẽ một thôi nhé rộng vai bằng 7,3 rộng cổ cầu vai bằng hai cổ chia 10 sâu cổ mình để cố định là 5 xuôi vai nhô ra 1 cm và cao lên 0,5 cm Cổ rộng 4,3, dài bằng cổ chia 2, từ trục giữa của hai chân cổ, lấy một đoạn theo thứ tự lần lượt từ trên xuống là 3 và 1,3. Từ đường đối diện, lấy một điểm bằng 3,4, sau đó chia tôi đoạn chia đôi đoạn 3,4 đó. Nối hai đường chéo lại với nhau bằng 4 điểm miền vừa đo được. Lá cổ dài bằng chân cổ, rộng lá cổ bằng 5,7, lấy dài ra 2cm nhô lên trên để 0,7 để lấy được lá cổ chéo và nhọn. Sau đó một mình dùng một chiếc thước đánh cong lá cổ đó cho mềm mại hơn. Sau đó mình kiểm tra lại một lần nữa và cũng cắt rời phần lá cổ này ra. Thêm một chi tiết nhỏ là túi áo, túi áo rộng bằng ngực chia 10, dài 13,2, lấy nhô ra thêm 1,7 để túi áo có đầu nhọn. Tay áo có chiều dài bằng dài tay áo cộng 1, ờ, rộng tay áo bằng hai ngực chia 10 cộng 3,3. Lấy sâu xuống bằng ngực chia 10 rồi đánh cong phần tay áo. Nách thân sau sẽ cong cao hơn nách thân trước. Rộng bắp tay bằng hai ngực chia 10 cộng 0,7. Đây là hình ảnh mình xếp dập lên vải để cắt vải theo hình dập Chi tiết cầu vai là mình cần hai tấm nên mình phải gấp đôi vải lại để cắt Trước khi cắt thì mình phải la vải thật là phẳng Sau đó mới sang dấu và cắt vừa đúng với hình mà mình vừa mới sang dấu tiếp đến mình sẽ là nẹp của áo ở phần thân trước mình gấp theo vết phấn và mình là thật là phẳng nẹp ở đây mình để là 4 cm cuộn nẹp vào một lần nữa gấp đôi lại nghịch chỉ còn lại 2cm Sau đó mình mang ra máy để máy mí một đường tại phần nẹp này tiếp đến mình sẽ ráp thân sau vào với cầu vai mình kẹp thân sau ở giữa hai mảnh của cầu vai và máy một đường Sau khi ráp xong thân sau, mình sẽ ngửa mặt phải của chiếc áo ra và máy mí một đường tiếp theo mình sẽ ráp thân sau với cả hai tấm của thân trước đây là cách mình hay làm để không lộ đường may đó là mình đặt hai thân trước lên trước sau đó cuộn lại mở đôi cái phần cầu vai ra và ráp nó lại sao cho để phần thân trước và thân sau được cuộn tròn trong cái phần cầu vai Mình xin phép tạm dừng video tại đây Chúng mình sẽ gặp lại ở phần 2 sau nha Xin chào và hẹn gặp lại các bạn